Xin chào tất cả các bạn và Hôm nay công nghệ tiến mạnh.com lại quay trở lại và tiếp tục làm một cái video mới Video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái sản phẩm mới nhất đến cho tất cả các bạn về cái dòng camera siêu nhỏ Thì các bạn có thể biết được rằng cái dòng camera nhà tôi rất nhiều những mẫu mã đa dạng để cho các bạn có thể sử dụng nó một cách hợp lý nhất đến với chúng ta thì với thời đại công nghệ này ấy, ắt hẳn những cái dòng camera không còn xa lạ với các bạn nữa thì các bạn có thể biết rằng biết rằng tất cả những dòng camera thì các bạn bao giờ cũng muốn tìm những loại thứ nhất là siêu nhỏ thứ hai là mang lại cho bạn hình ảnh rõ nét âm thanh rõ nét và chúng ta có thể xem được từ xa qua chính cái chiếc điện thoại di động của chúng ta và các bạn muốn đấy, tích hợp theo là thứ nhất là cầm theo người ấy vẫn có thể ok thứ hai là các bạn có thể ngụy trang đặt bất cứ đâu các bạn vẫn có thể đặt được thì đây là cái dòng camera siêu nhỏ các bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay thì đây bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng của nó cũng nhà tôi sẽ nói qua thông số kỹ thuật cũng à, và các cái tính năng của cái con camera này thì camera ngày hôm nay đấy đó tên sản phẩm của nó đó chính là camera siêu nhỏ V99 là một trong những dòng camera hot nhất trên cái thị trường camera tại Việt Nam của chúng ta thì bây giờ tôi mở hộp sản phẩm ra và tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn thứ nhất là cách sử dụng thứ hai là đấy, à, tất cả những cái gì đấy, à, thông số đấy, à, thông số kỹ năng của nó tôi sẽ nói hết trên video này để các bạn có thể biết được rõ về sản phẩm này các bạn có thể đấy, mua nó về sử dụng nó vào những mục đích cá nhân riêng tư của mỗi chúng ta các bạn nhé tôi mở hộp sản phẩm ra này đấy, loại này là không phải là V99 thường cũng không phải là dòng V99S kia đây là một trong những dòng V99 Pro V99 Pro này tích hợp của nó đó chính là vừa quay ngày vừa quay đêm với bốn mắt hồng ngoại xung quanh giúp cho chúng ta có khả năng quay đêm rất là rõ nét luôn các bạn nhé và loại này thì tôi nói qua về thông số của nó thứ nhất là đấy, cái độ pin nó sẽ lên đến 15 đến 18 tiếng thứ hai là chất lượng video hình ảnh có thể lên đến 4K thứ ba tích hợp đấy, chức năng quay đêm quay ngày và thứ tư là xem từ xa qua điện thoại của chúng ta đấy, và quay video thì quay video kèm theo ghi âm và ấy, có cả hình ảnh luôn các bạn nhé và tiếp theo nữa đó chính là với cái dòng à, camera này thì chúng ta rất rất là dễ dàng để ngụy trang ờ, với cái dung lượng uh, lưu trữ của nó có thể lên được đến 64GB 64GB ờ, rất là dài để cho bạn có thể quay và lưu lại các bạn nhé ngay bây giờ ở đây nó chính là cái sản phẩm chúng ta đây đây là chân sạc các bạn nhé đó đấy, rất là đơn giản thôi đấy, còn cái phần à, về cái phần các bạn đang lo lắng về đấy, cái dây của nó này hơi là dài và nhìn nhằng thì các bạn có thể cuộn nó vào một chỗ này các bạn cuộn vào như tôi như này và các bạn sẽ buộc gọn nó vào cái thân đây bạn buộc gọn vào thân này là có thể ok và sử dụng đấy chỉ cần cái mắt cam của chúng ta lộ ra ngoài là chúng ta có thể xem được rõ nét cái nghẹt thôi các bạn nhé đây là các bạn này và tôi sẽ ấy, giới thiệu đến các bạn đây đó chính là cái dây tần sóng này dây tần sóng này nó sẽ có cái chức năng là phát ra cho chúng ta một mạng wifi cũng như là thu lại một cái sóng wifi để chúng ta có thể xem từ xa qua mạng 3G 4G đây đó chính là à, khay cắm thẻ nhớ khay cắm thẻ nhớ lên đến hỗ trợ 64 g đây là chân cắm sạc loại này chúng ta để vừa sạc vừa dùng các bạn nhé và đây là nút bật tắt cần gạt không còn xa lạ với chúng ta nữa gạt sang trái là bật gạt sang phải là tắt đây là cần gạt chúng ta reset camera các bạn nhé Đấy, khi chúng ta sử dụng trong thời gian lâu chúng ta lên reset camera chúng ta lên ngay bây giờ tôi bật lên này lập tức nó sẽ hiện đèn lên Đấy, đèn này thì rất là khó phát hiện và cái đèn báo hiệu này tín hiệu này chúng ta vẫn có thể tắt đi các bạn nhé mắt cam mắt cam lên đến hỗ trợ hình ảnh lên đến 4K và có thể xem từ xa qua mạng 3G 4G với cái độ xa nó quay được trong vòng 20m phạm vi quay đầu và các bạn có thể biết được cái khoảng mắt cam rộng của nó đó chính là lên đến 120 độ các bạn nhé thì ngay bây giờ rồi khi các bạn muốn sử dụng các bạn có thể xem được từ xa trên tất cả các dòng điện thoại Samsung, Oppo, iPhone Ờ, điện thoại nào bạn có thể xem được gọi vào App Store tải cho tôi ứng dụng phần mềm tên của nó đó chính là HDMI cam HDMI cam thì riêng với dòng iPhone các bạn sẽ tải HDMI cam Pro còn tất cả những dòng khác các bạn chỉ tải HDMI cam cho tôi thôi nhé và khi bạn đã tải xong các bạn sẽ vào cái wifi của điện thoại nó sẽ phát ra chúng ta một cái sóng wifi dài và không có bảo mật đây các bạn nhé các bạn chỉ việc bấm vào kết nối với đó khi Đấy, các bạn kết nối thành công thì lập tức là cái sóng wifi nó sẽ hiện trên góc màn hình Đấy, ờ, cho bạn là nó sẽ báo hiệu cho bạn là đã kết nối thành công khi kết nối thành công rồi chúng ta sẽ vào ứng dụng tôi vừa mới bảo các bạn tải về đó chính là HDMI Cam Pro đây các bạn nhé HDMI Cam Pro đây cho các bạn xem được về cái chất lượng hình ảnh video của nó Đấy, với cái độ rõ nét là như thế nào đây các bạn này lập tức vào nó hiện cho chúng ta một cam online chúng ta bấm vào và chúng ta skip khi chúng ta ấn skip này các bạn này các bạn xem được cái hình ảnh của nó đây đây các bạn nhé đây đó chính là cái chất lượng cái hình ảnh của nó này bạn nhìn thấy được trên màn hình ảnh nhỏ điện thoại tôi chưa rất là nét lên lên 2k và 4k này các bạn này Đấy, tùy theo cái dung tích mạng của chúng ta mạng chúng ta càng càng căng chúng ta để xem được với chất lượng độ phân giải càng cao các bạn nhé đây này Đấy, các bạn nhìn được này đọc chữ rất là rõ nét luôn hay là quay hình ảnh cũng rất là rõ nét luôn các bạn nhé kèm theo đó là các chức năng như là chúng ta có thể quay đêm này quay đêm là chức năng chính thứ hai của cái chiếc dòng camera này đây các bạn nhé Đấy, quay đêm vẫn rất là rõ nét này các bạn có thể nhìn được này Đấy, cực kỳ là nét luôn về dòng camera này bạn có thể chỉnh được độ sáng ban ngày này chỉnh độ sáng ban đêm này hay là các bạn nghe âm thanh này tôi chọn nghe âm thanh nhá alo alo alo các bạn nghe đấy khi hai thiết bị gần nhau nó sẽ pha âm và loãng tạp âm đấy quay lại đầu và tiếp theo là chúng ta có chức năng chụp ảnh trên điện thoại này quay video trên điện thoại này và chúng ta thể đảo chiều được camera khi chúng ta sơ suất đặt nhầm cái mắt camera bị ngược thì chúng ta thể đảo chiều đấy, xem thuận mắt nhất với chúng ta các bạn nhé và ngày giờ cũng như là độ pin thì nó sẽ hiện ở bên trái trên góc màn hình ngày giờ phút giây đấy, nó sẽ hiện trên Đấy, bên góc bên trái phía trên cùng màn hình các bạn này và tiếp theo là khi chúng ta muốn xem những hình ảnh chúng ta vừa chụp chúng ta sẽ vào Snapchat này còn khi chúng ta muốn phần recording này đó chính là video chúng ta vừa mới quay lại và khi các bạn muốn cài đặt để chúng ta có thể xem được từ xa qua sóng điện thoại di động chúng ta 3G, 4G hay Wi-Fi các bạn sẽ vào cho tôi đó chính là phần cài đặt này và vào device setting khi các bạn vào device setting rồi các bạn sẽ vào Wi-Fi config và nó hiện lên cho chúng ta một cái sóng wifi gần với thiết bị nhất và bắt buộc là chúng ta phải có mật khẩu để chúng ta kết nối sóng giữa wifi của cái camera và wifi của gia đình hoặc là của cái nơi gần nó các bạn nhé bạn lập tức đèn mật khẩu cho tôi các bạn nhấn ok và các bạn nó hỏi lại cho bạn là password đã đúng chưa và các bạn đã nhập đúng chưa các bạn nhấn ok một lần nữa khi các bạn nhấn ok rồi các bạn quay trở lại cho tôi quay trở lại màn hình chính và các bạn chờ cho tôi trong vòng từ 2 đến 3 phút là các bạn có thể xem được từ xa Đấy, qua sóng wifi 3G 4G nó sẽ hiện camera online trở lại như này là các bạn có thể xem được các bạn nhé đây này Đấy là chúng ta thể xem được này đây các bạn nhé và độ trễ của nó lưu các bạn là độ trễ không giây khi các bạn quay đi đến đâu lập tức cái camera của bạn chạy theo đó luôn các bạn này hình ảnh này tự động bắt led luôn các bạn nhé đó chính là cái dòng camera siêu nhỏ V99 tích hợp quay giữa ngày và đêm đến cho tất cả các bạn các bạn có thể sử dụng những dòng này để theo dõi những vật phẩm giá trị trong gia đình chúng ta hay là quản lý con cái quản lý nhân viên chúng ta làm việc ra sao như thế nào rất là tiện ích luôn các bạn nhé và vừa rồi tôi giới thiệu cho các bạn đó chính là cái dòng camera siêu nhỏ V99 thì bạn nào đang có nhu cầu cần được tư vấn về sản phẩm hay là cần được tư vấn mua hàng các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0983 773333 và 0963 773 cửa hàng nhà tôi thì nhận ra hàng toàn quốc bảo hành miễn phí và tư vấn 24 trên 24 Đấy, video này tôi xin tạm dừng tại đây nếu các bạn thấy hay các bạn hãy để lại cho tôi một lượt đăng ký kênh và một like một subscribe cũng như là một comment để tôi có thể cải thiện được cái video của chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi